phá trận lực mày chữ thầy nó người á tôi mà chữ thầy con chặt tôi không có chuyện vô nhân quá đi cấp tôi là đánh mày á ông mà xuống đây nè thôi ông im mày ảm hồn Better, faster, and definitely smarter. seconds.

That stain is never gonna come out. Retreat Mà cũng chỉ em đẹp như là cố ba Retreat lòng đi một better faster and definitely stronger mình sẽ stronger. am I?

get, get.